Trong tương lai, một loại virus bỏ điên bùng phát, biến bò thành bò điên, biến chó thành chó điên và biến người thành NTN. Nhầm, biến người thành zombie, zombie ở khắp mọi nơi, thế giới rơi vào hỗn loạn và không ai được an toàn dù bạn có là một anh béo, một anh da đen, một chị gái thiếu vải hay kể cả là Amber Heard. Chắc chắn lỗi không phải là do Johnny Depp, một chàng trai cô độc tìm cách sinh tồn giữa bầy xác sống và tìm thấy cô gái mà có lẽ sẽ đóng góp 23 nhiễm sắc thể cho các con của anh. Giữa thời buổi khó khăn, liệu chàng và nàng có đến được với nhau hay chàng sẽ quyên sinh để nàng được sống? Tất cả sẽ có trong recap sảm land vùng đất xác sống. Đây là Columbus, một chàng trai đang cố sinh tồn giữa đại dịch zombie bằng một đống luật rừng và một quả tóc bảnh hơn cả những mái đầu Mohican chéo Anh đang tìm xăng ở trạm xăng Sao? Thì chả tìm xăng ở trạm xăng Không lẽ tìm giáo trình Mark Lenin trạm xăng à Phát hiện ra hai con zombie Columbus bèn rủ chúng tập điển kinh để dự SEA game Luật đầu tiên không được béo anh nhầm Luật đầu tiên là phải biết chạy Không hề kỳ thị người béo Nhanh chân chạy ra xe Nhưng Columbus lại đánh rơi chìa khóa Thế là anh chạy thêm vòng nữa cho nó khỏe người Vừa lúc quay lại xe thì ồ ai mở cửa rồi đấy Columbus chui vào xe và thoát khỏi hai thầy ma vẫn đang tập chạy và đoán xem ai đã mở cửa xe nào. Một con zombie từ phía sau trồi dậy, Columbus cho nó học bay như Diana có cánh và tiễn đưa con zombie bằng hai phát đạn. Luật thứ hai, luôn bắn hai phát. Tại sao lại là hai phát? Vì ba phát đạn không phải là một số đẹp. Ô tô đã hỏng nên Columbus dùng tạm xe căng hải Đường dài, đường dài không ngại bước Úi rồi ôi cái gì đấy một chiếc xe từ xa đi tới. Salahashi bước xuống xe, hai anh giai chào hỏi nhau bằng màn đọ súng kiểu Mexico. Đang man căng thì Columbus xin đi nhờ. Và thế là họ trở thành những người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Họ dừng lại bên một cái nhà vệ sinh để Columbus có thời gian chui vào nhà phóng thải và bắt đầu flashback về cuộc đời mình. Rằng anh từng là một fan MU 20 năm kiêm Weibo kiêm vô giờ có thể thành viên chính thức cho đến một ngày cô hàng xóm em bờ hớt xuất hiện ở cửa em bờ thì hốt lắm rồi ôi anh người thằng đép nó nó đánh em <laughs> gì nó đánh em bằng sự tử tế và duyên dáng trong diễn xuất à hắn thậm chí còn không cho em đi ỉa à? hắn không cho em vào vkc á Ờ, hắn không cho em vào VKC đúng không? Thôi thì Columbus cho em mở mượn tạm cái gối ôm 37 độ Tưởng đâu sắp cho Johnny Depp biến thành kỳ lân một sừng thì má nó em bở hớt bắt đầu lộ bản chất thật cô bắt đầu dí theo bữa tối của mình. Columbus bèn cố cho em bờ nằm sàn bằng sức mạnh của một cốc sinh tố, một cuộn giấy vệ sinh và một bình thuốc diệt mũi. Và cái này là vì thuyền trưởng Jack Sparrow đổ chó, thoát khỏi tay công chúa Thủy Tề và rời xa cái nhà si ấm cúng. Columbus và Tallahassee tiếp tục lên đường. Họ dừng chân tại một cái Vinmart dưới thời Mason vì Tallahassee mê bánh bánh Twinkie, tên tiếng Việt là bánh bông lan và điểm. Mở cốp xe và Tanahashi mang theo một đống hàng nguội vào Vinmart vì anh có sở thích chơi BDSM với lũ zombie. Em ơi cất lên một tiếng đàn sau khi Tanahashi chơi cung đàn mùa xuân của Trọng Tấn, lần lượt 1, 2 và 3 tên ma bư béo xuất hiện để thỏa mãn thú tính của anh, cũng là xứ sở fast food. Nhưng Tanahashi vẫn không tìm được bánh bông lan và điệp mà lại tìm được em ba đá, với đôi mắt của dân IT sau nhiều đêm viết cốt. Và em gái của cô, Little Rock, nôm na là đá nhỏ. Đá nhỏ đã bị zombie cắn, em ma muốn tự mình tiễn đá nhỏ nên mượn tặng khẩu súng, nhưng bần tăng là thích lừa người. Trích lời, đường huyền Stone. Chào thân ái và quyết thắng, hai chị em tách đi trên chiếc xe, Bỏ lại hai anh dài trên răng dưới rái Em ma và đá nhỏ sẽ đi đâu? Ta sẽ đến công viên Đại Nam Nơi duy nhất không có virus nghệ sĩ từ thiện À nhầm Nơi duy nhất không có virus zombie Còn Columbus và Tallahassee Sau khi vượt qua sa mạc Sahara Chinh phục Everest và bơi qua Thái Bình Dương bằng sức người Họ tới một thị trấn và tìm thấy chiếc xe bán tải mà hẳn là do ông đạo diễn cố tình bỏ quên Bonus ở ghế sau là một lô thiết bị giao tiếp một chiều tốc độ cao Điều này làm Tallahassee nắng cực vờ lờ Họ tiếp tục cuộc hành trình và nhanh chóng phát hiện ra chiếc xế hộp thân yêu nằm bẹp trên đường với chữ Help to tướng trên thân xe nhưng mà không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả và chỉ những thằng ngu mới lặp lại cái ngu của mình. Columbus ở lại trong xe, Tallahassee xách súng xuống chỗ cái xe đang hỏng để chào hỏi hai kẻ cướp nhưng mà chả có ai ở đó cả. Tallahassee gọi Columbus đánh xe xuống thì chỉ có những thằng ngu mới lặp lại cái ngu của mình. Đá nhỏ đã khống chế hai anh dài từ đằng sau. Emma ló ra từ bên đường. Tallahassee cam chịu trên ghế sau hai cô gái chĩa súng vào hai chàng trai trên một chiếc xe đang chạy, không có gì vô lý cả. Ngồi kể chuyện chán chê thì họ giảng hòa. Khi trời tối, chiếc xe đi tới một cửa hàng lưu niệm đồ thổ dân da đỏ. Luật 17, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Nên dù rất muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt Emma đá, Columbus vẫn để Tallahassee vào cửa hàng trước. Đồ lưu niệm trong cửa hàng đẹp đến nỗi cả bọn đập phá hết mọi thứ để xả stress sau chuỗi ngày bị zombie dí. Cảnh này chắc chắn không kỳ thị người da màu trên đất Mỹ Rời khỏi cửa hàng với tâm trạng vui vẻ Bốn con người bắt đầu mở lòng và tâm sự trên con chiến mã Em là fan của MC Trấn Thành Còn tao là fan Đông Nhi À cựu fan Kiếp này phân biệt vùng miền, kiếp sau làm người da đen. Khi xe tới vùng đất của tiên tri vũ trụ Trần Dần aka Mãnh Hổ Kali, họ quyết định tới một khu biệt thự sang trọng và chọn căn biệt thự của nhà thiết kế tên công họ Quách để ăn hột vịt lộn theo kiểu quý sở tập. Không, thực ra họ đến biệt thự của Bill Murray, một cha diễn viên Hollywood. Mọi người chia nhau ra khám phá cái biệt phủ. Columbus và đá nhỏ tìm thấy một phòng chiếu phim, còn Tallahassee thì bắt đầu chiêu chiêu trong nhà mới. Trong lúc đó thì có bàn chân lặng lẽ giữa Dòng đời như nước cuốn Emma đã đang học đánh gôn như ca sĩ Tanahashi nhún nhảy bên cạnh thì chủ nhà Bill Murray với khuôn mặt zombie tiến lại gần. Xin chào tôi là Bill, diễn viên Hollywood. Ô chào Bill, mình là Emma, mẹ của nữ hoàng Anh. Và Bill chào mừng hai người bạn mới bằng cách cho họ bấn cù. Ha! Thú vui của người giàu. Bú cỏ chán chê thì ba người dùng mưu hèn kế bẩn dọa Columbus. Vì hắn rất là thỏ đế. Yeah, tôi rất là thỏ đế. Columbus đang ngồi xem phim với đá nhỏ thì Bill zombie tiến vào nhưng tao là Lucky lúc đồ chó. Đờ mà đây là nước Mỹ và tôi có quyền được sống. Tao phải nói câu đấy mới đúng. Hạt bụi nào hóa kiếp thân Bill Đám Columbus đảnh mang xác Bill ra ngoài Bắn loạt súng tiễn đưa trong sự tiếc thương vô hạn Và ném xác ông giả xuống dưới Không quên rửa tay sát khuẩn Trở lại cuộc vui Emma đã và Columbus đang tỉnh men rượu nhưng say men tình Đang sắp mút lưỡi nhau thì tha xì thò mặt vào phá đám Nice bro Không sao, chúng ta còn ngày mai Không, chúng ta đéo còn ngày mai vì hai chị em họ đã chim cút cùng chiếc xe vào sáng hôm sau, Emma và đá nhỏ không muốn dây vào đám Columbus vì cái thời buổi này lòng tin vào con người nó như trận thắng của Thái Lan trước Việt Nam vậy, đéo hề tồn tại. Vậy chúng ta đi đâu? Tới công viên Đại Nam và họ tới nơi duy nhất không có virus nghệ sĩ <clears throat> virus zombie. Ừ thì đúng là Đại Nam không có virus nhưng mà xung quanh đấy thì đầy Công viên Đại Nam được khởi động và thu hút lũ zombie gần đó. Lũ zombie tụ lại và rượt hai chị em té đái. Họ trèo được lên xe và định next đi chỗ khác, nhưng mấy con zombie đã kịp đu càng và đạo diễn bảo phải để hoàng tử đến cứu công chúa. Nên Emma đâm xe xuống hồ và cho mấy con zombie thi bơi với ánh viên Nhưng mà ánh viên giải nghệ rồi thưa hai quý cô Hai chị em trèo lên cái ghế đu của thiên đường Bảo Sơn sau khoảng N lần chơi trò cú rơi vô cực, lũ zombie vây quanh ở dưới, đá nhỏ bắn nổ bảng điều khiển, khiến ghế đu kẹt giữa không trung và họ thoát khỏi cảnh hiến máu cho lũ zombie. Ừ thì ít nhất là hai chị em còn được chết toàn thây vì họ sẽ bị treo đến chết khô nếu mà không có ai đến cứu. Nhưng mà hoàng tử tới đây tụi bay Vì quá nhớ mùi lưỡi của Emma đá nên Columbus thuyết phục Tallahassee Hai người đuổi theo đám Emma tới công viên Đại Nam Đám zombie quần chúng thấy khẩu súng của Tallahassee thì gục hết Chắc là do cát xê quần chúng thấp quá nên họ tổ chức đình công bằng cách nằm vật hết cả ra Columbus phát hiện ra bọn Emma Tallahassee nhận vai chim mồi dụ đám zombie Để Columbus rảnh tay cứu hai chị em Salahassi thì rất mê nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Anh vừa diệt zombie vừa cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Từ tắc răng tìm chuối đến tàu lượn siêu tốc, cuối cùng là trò bắn zombie trong cửa hàng thú bông. Phép màu của nhân vật chính giúp súng của Salahassi không hết đạn, còn lòng tham của nhà làm phim thì khiến lũ zombie không phá được cửa. Và Salahassi sống sót để bước sang phần 2 của bộ phim. Columbus thì rất thông minh, anh chạy vào nhà ma và tính dọa lũ zombie bằng mấy con quái trong đó. Nhưng mà Demobro, thật sự thì ông dọa nó bằng bài rap của ma gaming hoặc là ảnh nút của Sonic Bo còn tốt hơn. Ấy. Anyway, Columbus gạt được cái cần điều khiển và cứu được hai chị em nhà đá. Lịch sử không bao giờ lặp lại, Emma không cần học bay như trong gì Amazing Spider-Man và cô vẫn toàn mạng để nấu cháo lưỡi với Columbus. Salahashi thì tìm được bánh bông lan đột biến. Bốn người trở lại với nhau như một gia đình nhỏ giữa đại dịch xác sống. Họ lên xe và đi sang phần 2 của bộ phim và đó là kết thúc của Zombieland. Tên nghe thì kêu nhưng mà tôi đánh giá mấy con zombie giật dẹo chỉ làm cameo cho một bộ phim tình cảm gia đình. Nói chung xem cũng giải trí, nhẹ nhàng, không quá ý nghĩa cao siêu nhưng mà xem được. Và tôi là quá